vào ngày Hà Nội hết đợt giãn cách lần thứ N thì mình đã rất là háo hức hồ hở phấn khởi lao thẳng ra hàng cắt tóc quen thuộc và kiểu với suy nghĩ là hôm nay mình sẽ cắt được một cái tóc rất là xinh xắn sau bao nhiêu ngày ở nhà nhìn tóc mọc ra trong sự bất lực ấy đấy nhưng không cắt tóc xong muốn trầm cảm luôn mọi người ạ đây nhìn mọi người nhìn đi nó vừa ngắn mà xong rồi nó không ra một cái thể thống gì nhìn trông khác gì được mình đang rất là trầm cảm thế nên là ngày hôm nay mình mong là mọi người hãy chú ý vào đồ ăn mà mình review chứ đừng quan tâm đến cái tóc ngu ngốc này của mình nhá nhìn mặt bình thường đã kiểu hơi ngu ngu đấy cắt cái tóc này xong thì ngu hẳn luôn đấy mọi người ạ nhìn mặt mặt bình thường đã kiểu hơi ngu ngu đấy cắt cắt cắt tóc xong xong nhìn ngu hẳn luôn đấy mọi người ạ <laughs> và bây giờ sẽ là chuyên mục chính của ngày hôm nay mình sẽ review cho mọi người ba loại ngũ cốc healthy đó ở đây mình có ba loại đó chính là ngũ cốc sữa chua cái này thì là nội địa chung mà mình đặt ở trên shopee ấy đó. cái này là ngũ cốc ocat uh, ờ, vô phủ tỉnh cũng là order ở trên shopee của nội địa chung luôn và cái này thì là ngũ cốc granola handmade mình đặt uh, của một shop bán đồ online có tên là HS Kitchen đó mặc dù là hết được giãn cách rồi nhưng mà mình vẫn phải ăn uống theo thì để cho không bị béo với mọi người và mình thấy là ngũ cốc là kiểu một món đồ có thể dùng là bữa sáng ấy rất là tiện lợi này mà còn nhanh nữa đấy bây giờ mình đi đi làm đi học rồi thì kiểu cũng không có nhiều thời gian ở nhà để nấu nướng ấy nên là cái này rất là ok luôn ấy và bây giờ mình sẽ ăn thử và review cho mọi người để xem xem là loại ngũ cốc nào thì ngon nhất và healthy nhất để cho mọi người có thể lựa chọn nha trước tiên nhá về phần bao bì thì mình thấy là hai cái loại này trong bao bì có vẻ bắt mắt hơn đúng không đó nhưng mà cái ừ, granola handmade này được cái lại kiểu nó tuy không bắt mắt lắm nhưng mà nó lại làm bằng giấy ấy đó túi này túi được là túi giấy này kiểu rất là bảo vệ môi trường luôn ấy cái gói này thì mình mua là uh, 39k 400 g túi này là rẻ nhất trong số 3 túi này luôn ấy đấy còn túi này thì là 59k cho 100 g à, cái này là đắt nhất này 160k cho 300g cộng với 50k tiền ship nữa là 210k bây giờ thì hãy cùng mình ăn một tí thôi ok đầu tiên thì mình sẽ thử ngũ cốc sữa chua trước nha à đây ở mặt đằng sau này thì có ghi uh, lượng calo hàm lượng calo và dinh dưỡng đó nhưng mà ở đây là dùng calo kilo calo cái gì nhỉ kilo ju à, đúng rồi kilo ju chứ không dùng kilo calo và uh, trong 100 g này có 100 1892 kilo ju uh, ờ, nó đổ ra kilo calo thì sẽ khoảng tầm 450 kilo calo đó ở ngoài này thì nhìn nhìn ở ngoài thì có vẻ là sẽ có sữa chua sấy này có hoa quả sấy này có cả ờ, ngũ cốc nữa không biết ở có ờ, hạnh nhân cái này là dừa khô cái này là yến mạch cái này là cái gì cái này thì không biết nữa chắc là nó kiểu ngô ấy đó cái này cũng không biết nó là cái gì chắc là kiểu hoa quả sấy mình ăn thử nhá mình ăn thử ăn không thử chưa nhá mọi người nhá cái chỗ sữa chua này em cảm giác nó hơi giống cái sữa chua dê ất thảo ấy nó hơi chua chua nó không bị ngọt hơi hơi ngọt một chút thôi à, nhưng mà không không bị ngọt quá thử nho khô cũng không bị ngọt này lấy cái thìa đó còn ngô rất là giòn mà nó không bị ngọt nó nó kiểu nó như kiểu là bim bim ấy nhưng mà nó không có nhiều vị ấy hạnh nhân hạnh nhân bùi bùi không bị à, nó không bị hôi lần trước mình có ăn thử à, granola một chỗ ấy kiểu hạnh nhân nó bị chắc là để lâu quá ấy, xong nó bị hôi ấy ăn ghê ừ. mấy cái này mà ăn kiểu quyện này nhau ấy thì ngon cái này không bị ngọt quá nha lúc đầu ấy mình làm cái này thì mình cũng không kỳ vọng lắm lâu tại vì ấy đồ nội địa trung đợt trước mình có ăn thử một cái có ngũ cốc nội địa trung ấy nhưng mà nó là cái dạng lon mình ăn mình cảm thấy nó bị ngọt quá ấy mà nó không nó nó nó không ngon ấy mọi người ạ không kiểu cái mùi nó cũng không được thơm ấy mà nó cũng không có mấy cái hoa quả như này nữa nhưng mà với bạn là mình ăn thì mình thấy nó khá là ok kiểu nếu mà bạn nào là ăn kiểu nhạt nhạt ấy thì thấy cái này ok còn không ăn là hơi ăn ngọt thì sẽ thấy hơi ngọt một chút cái này thì có thể ăn cùng với ờ, sữa tươi hoặc là sữa chua rất là ngon em mỗi tội là ở bao bì ấy kiểu hoa quả sấy các thứ nhưng mà ở đây nhìn cái hoa quả kiểu hoa quả mini ấy mọi người ạ kiểu hoa quả mini ấy mọi người ạ Tiếp theo sẽ là ngũ cốc ô vương phủ tỉnh nha Đây ở, ở cái gói này thì cũng có ghi sẵn lượng calo và lượng dinh dưỡng nhưng mà mình không dịch được mấy cái ở dưới chỉ biết cái ở trên cùng là kilojoule thôi đó và trong 100 gram này thì có 100 1787 kilojoule đổi ra kilocalo thì sẽ khoảng là 429 kilocalo đây cái này là vị uh, trái cây sấy mình thấy mọi mọi người review cái này khá là nhiều trên tiktok nên là hôm nay mình sẽ mình đã mua về thử để xem xem là có ngon không của nó cốc chứ Chưa thấy chuối đâu À đây có chuối này Trong này có chuối này Có hạt à, Có chuối này Có hạt bí này Có nho khô này Hạnh nhân này Cái này là dừa sấy Và có cái điểm khác là cái ngũ cốc ở đây ấy, nhìn nó nhìn nó như kiểu là cái bỏng gạo ấy trông nó có vẻ nó rất là giòn đấy mọi người cái này nhìn trông hơi giống cái ngũ cốc canbi của nhật đấy mời mọi người nha ăn thử cái này trước <laughs> wow. cái này chuối nhưng mà không nhiều chuối ra lắm cảm giác nó hơi nhiều vị dừa ấy người ăn thúi à nó sẽ giống như cái chuối sấy mà mà thì mình hay mua cái gói nhưng mà nó không giống vị nó kiểu vị dứa ấy mọi người ạ ờ. ờ. Mấy cái Hàn cốt này rất là giòn nha Dừa khô này Rất là giống cái mà cái dừa khô của Việt Nam cho nó chè Đấy. Nhưng mà nó không bị ngọt quá thế nó chỉ hơi hơi ngọt ngọt thôi Cái ngũ cốc này nó cũng không bị ngọt quá này ăn nó chiều chỉ ngọt nhẹ đấy không cái này mà ăn với sữa chua hoặc là ăn với sữa tươi ấy đỉnh luôn hạnh nhân thì cũng rất là thơm chứ nó không bị không không hề bị kiểu có mùi hôi hôi ấy mình sợ ăn cái kiểu mấy cái hạt nó bị mùi ấy thôi ví dụ là cái chuối sấy này hơi thất vọng thôi nhưng mà tổng thể lại thì mình thấy rất là ok ngon á cái này cũng 8 điểm rưỡi nha và cuối cùng sẽ là granola handmade cái này made in việt nam nha mọi người thật sự là lúc mà đặt ba cái loại ấy thì mình mong chờ nhất là cái này trông nó cảm giác rất là heo thí kiểu như nó heo thí hẳn luôn ấy đấy có trong này có ờ, gì có hạnh nhân này có hạt điều này có hạt bí này có uh, nho khô này có cả hạnh nhân mùi cái này cũng khá là thơm mùi quế mùi thuế mùi quế kiểu nó nó thoang thoảng quá ấy thơm phết mà được cái lúc mà vừa mới vừa mới đưa vào miệng ấy thì cái mùi quế nó lan tỏa mà kiểu nó, thơm nhẹ nhẹ ấy, nó thơm rất là nhẹ cái này mà ăn cùng với nho khô ấy có mấy cái hạt nho khô này ăn cùng với nho khô thì thấy là nó sẽ vị nó sẽ đủ vị hơn ngọt hơn ấy ai mà thích ăn quế thì luôn thích cái này cực mùi quế nó thơm cực ấy cái này cũng ok ấy, nhưng mà mình kiểu mình mong chờ cái này nó ngon hơn ấy ừ. mình cảm giác nó hơi thiếu thiếu một cái vị gì đấy kiểu là nếu như mà thêm một chút mật ong ấy để cho nó thơm ấy thì nó sẽ ngon hơn thử một cái hạt rất là giòn bùi ngậy mà không bị hôi hạt điều cũng thế ok đấy có lẽ là kiểu thêm một chút mật ong nữa để cho nó ngon ngó thêm một chút nữa thì sẽ ngon hơn cách sáng điểm giữa nha bình thường ăn ngũ cốc như này thì các bạn hay ăn cùng với sữa tươi hoặc là sữa chua đúng không nhưng mà Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cách ăn thế luôn siêu ngon Ăn một lần là nghiện luôn đấy mọi người ạ Cái cách này thì mình học được của chị Châu Bùi Và bây giờ mình sẽ giới thiệu luôn với mọi người nha Ok và nguyên liệu thì rất là đơn giản thôi Chỉ là yến mạch này, một quả chuối Chuối này nhìn trông có vẻ nó hơi bị chín quá đúng không? Nhưng mà ấy, chuối càng chín thì là món này sẽ càng ngon nha mọi người Đây là sữa tươi không đường Và tất nhiên là phải có ngũ cốc granola rồi bây giờ mình sẽ làm luôn nha Đầu tiên thì mình sẽ đổ một chút sữa vào nhá Đó, một chút thôi Cái này là ok rồi đấy Đó Làm đun một lúc cho nó kiểu nó sôi nhẹ nhẹ cái nồi này mình xin đắp mình cho nó xua nhẹ như này là được rồi nha bây giờ đổ hai thìa yến mạch vào rồi quấy quấy đều nha mọi người quấy đến khi mà nó hơi sệt sệt ở một chút ấy là ok ok rồi này đó bây giờ thì mình sẽ cho chuối vào nha chuối này thì mình đã dần nhuyễn rồi món này rất là ngon mình ạ. ai mà kiểu không ăn được yến mạch ấy ăn món này nghiện luôn bình thường ăn yến mạch sẽ thấy hơi nhạt đúng không nhưng mà món này á, ăn vào thì vị nó ngọt mà nó thơm cực ấy Bởi vì cái chuối ấy rất là ngọt rồi là dạ, không cần phải cho thêm đường hay gì hết cả như thế này là xong rồi này xong rồi nhá baby đổ ra bát nha trí một chút đây bước cuối cùng cái quan trọng nhất Đó. bạn nào muốn thì có thể ờ, cắt thêm một quả chuối cho vào đây hoặc là táo hay là hoa quả gì mọi người thích cũng được Đó. Ta và đây chính là món yến mạch chuối với cốc không biết nói như nào nữa kiểu có bao nhiêu nguyên liệu nó hết vào <laughs> nó rất là thơm nhá mọi người ạ thơm mùi chuối này xong rồi rưỡi mời mọi người nhá đỉnh luôn ấy kiểu nhá cái mùi sữa nó béo béo ngậy ngậy thơm xong rồi chuối cũng thơm nhá mà xong nó ngọt ngọt đấy chuối nó ngọt ngọt mà kiểu nó chỉ ngọt nhẹ nhẹ thôi chứ không bị ngọt quá xong rồi ăn với cả cái ngũ cốc này này giòn giòn ngon cực ấy Ôi, đỉnh thực sự ấy từ cái hồ mà mình xem được cái video chị châu bùi hướng dẫn làm cái này ấy, mình bị nghiện cái này luôn đấy mọi người ạ wow. ngon lắm á nhất định phải thử một lần nha cái này á, mọi người mà không muốn ăn nóng ấy ăn lạnh cho vào tủ lạnh ăn thế như kiểu chè chuối chè chuối pha ke <laughs> chè chuối pha ke rồi thì mình đã ăn thử ba loại ngũ cốc heo healthy và cá nhân mình thì mình thấy là cả ba loại này loại nào cũng rất là ok rất là ngon đấy mọi người ạ nói thật là lúc đầu ấy mình cảm thấy không có kiểu hy vọng gì nhiều về cái ngũ cốc này đâu bởi vì giá nó bị rẻ quá ấy mọi người ạ ba ba mươi chín nghìn mà kiểu tận bốn 400 gram ấy Đấy cũng không hy vọng nhiều lắm nhưng mà lúc mà ăn ấy Nó ngoài sức tưởng tượng luôn ấy, ngon Rất là ngon nha Ai mà kiểu muốn ăn thử mà